Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, bây giờ thì sẽ bắt đầu cho một cái chuyến hành trình để chúng ta cùng với nhau luyện đề. Và đây là chuỗi các cái bài giảng để chúng ta cùng luyện đề với các bạn 2K5. Chị tin rằng là đến giai đoạn này thì kiến thức nền của các em đã rất là vững rồi đúng không? Cộng thêm với phương pháp của các bạn cũng đã rất là ổn và tốt rồi đúng không? thế thì không có lý do gì mà chúng ta lại không bước vào ngay trong một cái phần cực kỳ quan trọng đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau luyện đề bởi vì là chị biết rằng là thật ra kể cả các bạn có nắm kiến thức tốt đến đâu đi chăng nữa mà các bạn không có sự luyện tập thì các bạn cũng sẽ không thể nào có được ờ, một cái gọi là gì ạ chúng mình sẽ không thể nào có được ờ, những cái điều mà gọi là gì ạ một cái một cái hiệu ứng tốt một cái kết quả tốt bởi vì tất cả những cái kiến thức hay ho mà chúng ta có thì chúng ta đều để trong đầu mà chúng ta đâu có hiện thực hóa nó ra cụ thể hóa nó ra bằng cái phần bài viết của các bạn được đâu đúng không nào thế nên là các bạn hãy chú ý giúp chị rằng đây sẽ là tiến trình để cùng với nhau luyện đề giai đoạn này cực kỳ quan trọng không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ và đề bài ngày hôm nay chị lựa chọn cho chúng mình đó là đề bài về một trong số những cái tác phẩm quan trọng nhất một trong số những cái tác phẩm mà chị tin rằng các bạn học sinh lớp 12 đang thực sự rất rất rất rất là quan tâm. Được không ạ? Các bạn lớp 12 đang thực sự rất rất rất rất là quan tâm bởi vì sao? Bởi vì đã lâu lắm rồi thì cái tác phẩm này không có quay trở lại trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Và biết đâu năm nay Chúng ta lại cùng với nhau quay về để tìm hiểu về dòng sông Đà của Nguyễn Tuân thì sao ạ? Và bài này cũng đã trở thành một cái gì ạ? Đã trở thành một cái nỗi sợ hãi của rất nhiều, rất nhiều thế hệ học sinh rồi đấy Vừa nói dứt lời này Đã bắt đầu có những cái phần bình luận là Ôi em sợ lắm, ôi em sợ quá rồi Vừa nói dứt lời luôn Đã nhìn thấy ôi em sợ lắm, ôi em sợ quá rồi Thế nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là sợ đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu đúng không? Điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là chúng ta có được một cái sự gọi là gì ạ? À, chúng ta có được một cái sự nỗ lực nhá. Để chúng ta lăn xả vào nó chúng ta học thì các bạn sẽ không sợ nữa. Xin chào Văn Hoàng nha, xin chào Hoàng, xin chào em. Thế thì bây giờ chúng mình cùng xử lý luôn nhá. Các bạn nhớ giúp chị này. Nói về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân á Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân á thì các bạn nhớ giúp chị là có hai cái vấn đề cực kỳ trọng tâm mà các bạn cần phải nắm được. Thứ nhất, đó là hình tượng dòng sông Đà. Và thứ hai, đó là hình tượng được không ạ? À? Hình tượng Người lái đò sông đà Nhớ giúp chị nhá Hình tượng sông đà và hình tượng người lái đò sông đà Ok chưa ạ? Thế thì các bạn có thể thấy là dường như là cái tỷ lệ các đề mà các bạn gặp ấy Thường là sẽ vào hình tượng sông đà nhiều hơn Đấy là một cái tỷ lệ gọi là dựa trên cái cảm quan khi mà các bạn học sinh 2K5 trong các lớp học của chị là cũng gửi cho chị rất là nhiều đề về người lái đò sông đà à, qua các cái gì ạ? Qua các cái kỳ thi thử của các bạn ở trong đợt vừa rồi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như nói về hình tượng con sông đà, đúng không? Thì các bạn sẽ nhớ ngay tới cái gì? Tới vẻ đẹp. Đúng không ạ? Và cụ thể là nói về vẻ đẹp của con sông Đà thì chúng ta sẽ có đó là về vẻ đẹp của gì ạ? Đó là về vẻ đẹp của à một cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo và một cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Đúng không em? Hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua những nội dung gì ạ? Ở đây là chị Hiên đang hệ thống lại kiến thức cho chúng mình đấy nhá. Và các em nhớ giúp chị là kiến thức nền, là một trong những cái kiến thức vô cùng vô cùng quan trọng các em muốn được 8 cộng, các em muốn được 9 cộng thì nhất định các bạn phải nắm được những phần kiến thức này. Nó là cái kiến thức nền tảng nhất giống như kiểu chúng ta xây nhà thì chúng ta phải có cái móng. Cái móng càng chắc thì ngôi xây ngôi nhà của chúng ta cũng sẽ càng vững chắc. Vậy nên các bạn nhớ giúp chị là kiến thức nền là một trong những cái yếu tố cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn. Hãy nhớ giúp chị điều đó ạ. Kiến thức nền là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng các em nhé. Được không nào? Kiến thức nền là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế nên bạn nào mà chưa nắm được kiến thức nền là phải chủ động xem lại. Ví dụ như bây giờ, chị Hiên đang nhắc về kiến thức nền của hình tượng sông đà này này. Thì các bạn phải chú ý là các bạn phải nắm được. Nhá. Còn nếu như bây giờ chị hỏi rằng là nếu như về vẻ đẹp của con sông đà hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua những cái gì mà các bạn không nắm được là là kiến thức nền của các em đang có vấn đề đấy. Chị nói thật là như thế, chân thành là như thế nhá. Rồi thế thì ở đây chúng mình sẽ có hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua cái gì? Thể hiện qua đá bờ sông dựng vách thành. Thể hiện qua mặt gành hát lóng. Đúng không? Thể hiện qua quãng tà mường vát. Với những cái hút nước chết người. Đúng không? Thể hiện qua hình ảnh của thác nước và đặc biệt là cuộc vượt thác với ba trùng vi thạch trận. Đúng không? Trùng vi thạch trận. Và cụ thể là ba trùng vi thạch trận. Chúng mình nhớ nhá. Phải hệ thống được như thế này. Và sau đấy, sau cái việc chúng ta hệ thống như thế này là chúng ta phải đi vào chi tiết. Ví dụ như đá bờ sông thì được miêu tả bằng những từ ngữ như thế nào, có sử dụng biện pháp tu từ gì không, hình gì ạ, à, cái diện mạo được thể hiện trên những trang văn là như thế nào. Đó, phải làm được tất cả những cái đấy giúp chị nhá. Thế còn thơ mộng chữ tình thì chúng ta sẽ nhìn nhận dòng sông này với cái vẻ đẹp thơ mộng chữ tình được thể hiện qua các cái góc độ. Đó là gì ạ? Đó là nhìn từ trên cao xuống. Đó là nhìn từ trong rừng đi ra. Đúng không ạ? Đó là gì nữa? Đó là gì nào? Đó là nhìn từ trên cao xuống Đó là nhìn từ trong rừng đi ra Và đó là nhìn gì? À, nhìn gì ạ? Ngồi trên thuyền để nhìn ngắm con sông này hai bên bờ sông mặt nước đúng không ạ thì đấy các bạn ơi các bạn đã học về sông đà chưa các bạn đã ôn lại kiến thức nền về sông đà chưa và các bạn có nhớ những cái thông tin này không chúng mình có nhớ những cái thông tin này không ạ các bạn có nhớ những cái thông tin này không? Nào các bạn ơi, các bạn có nhớ cái thông tin này không? Những thông tin này chưa? Được không ạ? À? Nào các bạn có nhớ thông tin này không? Nào chúng mình ơi, chúng mình có nhớ những cái thông tin này chưa, những cái kiến thức này chưa? Và các em đã cụ thể hóa nó ra bằng những cái bảng biểu chưa? Ví dụ như chúng ta có một cái bảng để thiết lập kiến thức nền như thế này. Đây ạ. À, một cái bảng kiến thức nền như thế này. Trước tiên là chúng ta sẽ có cái ý lớn này Đúng không? Ý nhỏ này Dẫn chứng này Bình luận này Các bạn có cái này chưa? Các bạn nên thiết lập theo cái này Nhá Các bạn, được không ạ? À? Các bạn nên thiết lập theo cái này Ok chưa ạ? Ví dụ như ý lớn ở đây đó chính là con sông Đà hung bạo Được không ạ? Con sông Đà hùng vĩ hung bạo Thì cái ý nhỏ ở đây sẽ là gì? Thì cái ý nhỏ ở đây sẽ là gì ạ? Thì cái ý nhỏ ở đây trước tiên sẽ là gì ạ? Đá bờ sông dựng vách thành Với những cái dẫn chứng như thế nào thì dẫn chứng mình lấy ở đâu? Mình lấy ở trong ngữ liệu Hay nói cách khác là mình lấy ở trong văn bản đó Ok chưa ạ? Mình lấy ở trong văn bản đó Nhớ chưa nào? Ví dụ như ở đây với những cái cụm từ là à, có những cái quãng sông hẹp, đá bờ sông, dựng, vách thành. Ví dụ như cụm từ đầu tiên là như vậy. Chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Hay là lòng sông gì ạ? Đá bờ sông chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Đó. Và với những cái liên tưởng so sánh sau đấy thì mình sẽ bình luận cho từng cái dẫn chứng này là như thế nào. Thì khi mà chúng ta học đặc biệt là về cái thể ký bao gồm có cái tùy bút người lái đò sông đà và gì ạ à, và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường á là các bạn nên chủ động thiết lập như thế này Chị đảm bảo luôn khi mà các bạn đã thiết lập được cái bảng biểu này cho từng văn bản rồi Thì các em sẽ học nó cực kỳ dễ và các bạn sẽ viết cực kỳ dễ Và chị Hiên cũng sẽ xin phép được áp dụng luôn cái này Vào trong cái cái cái đề bài ở dưới đây mà chị Hiên đã chuẩn bị cho các bạn nhá Một cái đề bài mà chị cho rằng đây là một cái đề cực kỳ trọng tâm đấy Chị cho rằng đây là một cái đề cực kỳ trọng tâm đấy ạ Được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái đề này luôn nhá Còn nếu như đến bây giờ mà các bạn vẫn chưa nhớ được kiến thức nền và các bạn muốn là chị Hiên thiết lập cho các em cái bảng này Đấy, đối với những cái bài ký, các em có muốn chị thiết lập cho các bạn những cái bảng này về các bài ký không? Thì các em có thể tham khảo cái khóa học 10 ngày của chị nhá Có rất nhiều bạn hỏi chị rằng là chị Hiên ơi, khóa học 10 ngày thì đến tận đầu tháng 6 mới học thì có muộn không hả chị? chị sẽ giải đáp cho các bạn luôn là bởi vì đây là cái khóa học ôn lại toàn bộ thế nên thành ra bây giờ nếu mà các bạn học sớm quá ấy, thì chị sợ là các bạn cũng lại quên bởi vì chị biết là các bạn đôi khi các bạn kiểu không tập trung ấy thì bây giờ chị đã nói rồi cố định lịch học của khóa học 10 ngày là vào đầu tháng 6 rồi thì các em cứ dành thời gian để ôn tập các môn kia đi đương nhiên mình vẫn sẽ dành thời gian để mình ôn văn nhưng mình sẽ biết được là à đến đầu tháng 6 là mình sẽ phải tập trung 10 ngày để mình ôn tập để chuốt lại toàn bộ về kiến thức môn văn. Thì khi mà các em đăng ký khóa học 10 ngày là các em được tặng một cái bộ học liệu 12 cuốn đấy. 12 cuốn đấy là 12 cuốn trình bày kiến thức về tất cả các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 trọng tâm. Và đối với các bài ký thì chị đã trình bày theo hình thức này ở trong tài liệu đó rồi. Thế nên là những bạn nào mà đã đăng ký khóa học đó rồi thì cứ yên tâm là học liệu đã được gửi đi rồi đấy ạ. Chỉ từ 3 đến 5 ngày nữa là các bạn sẽ nhận được thôi. Thì các em có thể chủ động học trước trong lúc đợi chị nhá. Được không? Các em sẽ chủ động học trước trong lúc đợi chị nhá. Bởi vì là ở trong học liệu đã đây đã thống kê và đã hệ thống như thế này rồi nó rất là khoa học luôn ý. Thế xong bây giờ thì các em đọc trước học liệu đi. Thế các em học trước đọc liệu học đọc trước học liệu xong rồi đợi đến đầu tháng 6, mình dành thời gian để mình tập trung trong 10 ngày thôi. Để mình cùng ôn. Nhá, mình cùng chuốt lại Để chị sẽ làm rõ tất cả các vấn đề để các em hiểu Thì như thế mới hiệu quả được Thì chị cũng nói luôn với các bạn là không sợ muộn đâu Bởi vì chị đã dạy cái khóa học này rất nhiều năm rồi Tính đến bây giờ là 5 năm rồi Thật ra về bản chất ý, là những bạn nào mà chăm học văn Thì các bạn ấy cũng đã học từ đầu năm rồi Đúng không ạ? Mà những bạn nào chăm học văn thì kiến thức của các em cũng đã hòm hòm rồi Thì bây giờ là mình chỉ làm một cái công việc là mình chuốt lại toàn bộ kiến thức đó thôi Thì hãy nhớ là được gửi học liệu về cái là chúng mình ôn tập dựa theo học liệu đấy luôn nhá. Nhớ chưa? Còn lại là đợi chị đến đầu tháng 6. Chị em mình sẽ thực sự cháy với nhau để ôn lại toàn bộ về những cái kiến thức này dựa trên học liệu mà các em được tặng. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, hiện tại thì khóa học này vẫn đang được ưu đãi về học phí và tặng kèm học liệu. Thế nên là các bạn chủ động nhắn tin cho các anh chị nhá. Chị thấy là anh admin đã chị admin đã ghim cái link khóa học rồi đấy. Các bạn có thể chủ động tìm hiểu nha. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề bài ngày hôm nay Là một cái đề bài về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân đây Sẽ là một bài viết rất là cảm xúc Được không ạ? Và chị có một cái đoạn Đây là một cái đoạn mà chị thấy rất nhiều tỉnh cho vào đề này nhá Được không ạ? Chị thấy là có rất nhiều tỉnh cho vào đề này Thực sự luôn đấy ạ không biết là cái tỉnh các em đã bao giờ cho vào đề này chưa Nhưng chị phải thừa nhận một điều là có rất nhiều tỉnh cho vào cái đề này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 bắt đầu đến với cái tiến trình ôn văn xong bạn ấy gặp chị chị bảo là bây giờ em viết một cái bài văn mẫu đi à không phải viết một cái bài văn đi thế xong em gửi chị nhá thế là bạn ấy cũng lựa chọn cái đề này và chị rất bất ngờ là với một cái hình ảnh đẹp ơi là đẹp như thế mà bạn ấy chỉ viết vỏn vẹn có ba câu đúng y hệt như kiểu là nhắc lại những gì Nguyễn Tuân đã viết trong những lời văn của mình chấm hết thế thì chị không hiểu là là là các bạn đang đang đang học kiểu gì và đang làm kiểu gì nếu mà các em làm như thế thì các em viết phân tích truyện ngắn cũng rất nguy hiểm phân tích nhân vật trong truyện ngắn cũng rất nguy hiểm phân tích tình huống chuyện cũng rất nguy hiểm phân tích một cái vấn đề gì đấy trong ký trong tùy bút trong bút ký cũng cực kỳ nguy hiểm bởi vì các em toàn diễn xuôi chứ các em không có phân tích đó là lý do vì sao mà chị lại bảo là gì ạ chị bảo là cần phải có cái này mà hãy nhớ nhá chị đã nói là vì sao mà lại cần phải có cái này mà phải thiết lập được cái này mà bởi vì cái này nó rất quan trọng. Kiến thức nền chính là nền tảng. Hãy nhớ nha. Hãy nhớ chưa nào? Các bạn nhớ chưa nào? Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem đề bài này nhé cho một cái trích đoạn như sau. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh, núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán đời đời đánh ghen. Hình như khi mà ta đã quen với bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi trên tàu bay theo chiều cao mà nhìn xuống đất nước Tổ quốc bao la,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 dòng sông xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu canh hến của sông Gâm sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì triệu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra mà đổ mực Tây vào, mà gọi bằng cái tên Tây láo liễu rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Các bạn ơi, đây là một cái đoạn chị Hiên nhắc lại Rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi Được không ạ? Thế nên nếu như năm nay á Mà đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà có vào cái đề này á Thì nhớ là chị Hiên đã từng chữa rồi nha Và nhớ là phải làm thật tốt nha Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái yêu cầu Bao giờ cũng thế, cái yêu cầu mà chúng ta đưa ra đối với một cái đề văn hay nói cách khác là một cái trích đoạn thì bao giờ cái yêu cầu đơn giản nhất cũng sẽ là gì? Bao giờ cũng sẽ là gì nhờ chúng mình nhở? À, bao giờ cũng sẽ là phân tích cái trích đoạn đó trước đã. Các em nhá. Bao giờ cũng sẽ là phân tích cái cái cái trích đoạn đó trước đã. Sau đấy thì mới là gì ạ? À? Sau đó thì mới là một cái yêu cầu nâng cao. Và một cái yêu cầu nâng cao chúng ta có ở đây đó chính là gì đây? nhận xét về tình cảm đối với quê hương, đất nước của tác giả Nguyễn Tuân được thể hiện trong đoạn văn này. Các bạn ơi, đề này dễ ẹc luôn. <laughs> các em có tin không? Các em có tin là đề này dễ không? Đâu rồi? Các các uh, chiến binh 2K5 của chị Hiên đâu rồi? Các chiến binh 2K5 của chị Hiên đâu rồi ạ? À? Các chiến binh 2K5 của chị Hiên đâu rồi? Chúng mình có tin là đề này dễ ẹc không? Hay là các bạn bảo khó? Nào các bạn cho chị biết cái cái cảm quan của các bạn Cái sự cảm nhận của các bạn trước đi Xem là các bạn thấy là nó khó hay là nó dễ nào Các bạn cho chị biết nào Theo các bạn thì các bạn thấy nó rõ hay nó nó, nó dễ nào <laughs> Tin ạ à. <laughs> Tin là sau khi Sau khi chị Yên hướng dẫn là nó sẽ dễ à Hay là hay là tin là đề này là đề dễ Hả Tin tin là là sau khi chị Yên hướng dẫn là dễ à hay là tin là là sau khi mà mình mình mình mình làm cái đề này rồi thì nó mới dễ À bình thường chị ơi à tốt Chúng mình mà thấy đề này bình thường là chị nghĩ là đánh giá về năng lực của các bạn là cũng tốt đấy Chứ không phải là đơn giản đâu nhá Thế là cũng có một cái nội lực khá là mạnh mẽ để chúng ta sẵn sàng chuẩn bị bước vào cái kỳ thi sắp tới rồi đấy Đúng chưa ạ? À, ai ai nghĩ rằng là sau khi chị chữa xong nó sẽ dễ thả tim cho chị thấy xem nào Xem là có tim bay dợp trời không nào Nào ai nghĩ rằng là là cái đề này chị chữa xong sẽ dễ thả tim dợp trời cho chị xem nào Chị sẽ hướng dẫn các bạn một cách hết sức là tỉ mỉ để các bạn sẽ biết làm nhá. Để các bạn sẽ biết làm sau khi mà chúng ta xem xong cái phần phát trực tiếp này. Còn nếu như chị đã hướng dẫn xong rồi mà các bạn chưa biết làm là là chị Yên thất bại rồi. Được chưa ạ? Rồi ok. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Các bạn sẽ chú ý ở đây nhá. Đối với hình thức bài văn thì chúng ta sẽ không có giới hạn về dung lượng. Đúng không ạ? Thế nhưng các bạn nhớ giúp chị một điều là về cái cấu trúc thì chúng ta phải nhớ đó là chúng ta sẽ cần có 3 phần. Đó là mở bài, đó là thân bài và đó là kết bài các em nhé. Được chưa ạ? Về nội dung của từng phần cần phải đảm bảo như thế nào thì chị đoán là các bạn cũng đã nhớ rồi. Phần mở bài chúng ta cần phải nêu ra được cái gì? Dẫn dắt cộng với đặt vấn đề chúng ta phải lựa chọn mở bài gián tiếp chứ. Đúng không? Đối với những bạn nào mà đã học chị về phương pháp viết bài rồi thì các bạn phải biết được cái này. Đấy là chúng ta phải lựa chọn mở bài gián tiếp Mở bài gián tiếp thì sẽ phải có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Mà đã có dẫn dắt thì phải có các ý tưởng để thiết lập dẫn dắt Trong đó một trong những cái ý tưởng tốt nhất mà mình có thể đi Một trong những cái ý tưởng mà rất thường xuyên các bạn sử dụng đó chính là đi từ gì? Đó chính là đi từ đề tài Thế thì bây giờ tôi xin phép là tôi sẽ được đi từ đề tài luôn Đúng rồi, không giới hạn dung lượng em viết bao nhiêu cũng được Chị chỉ sợ là em không đủ thời gian để em viết thôi Nhá Rồi ok Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này Mở bài Dẫn dắt cộng đặt vấn đề Chị đi từ đề tài Những dòng sông À, ôi tôi thích quá, tôi thích cái đề bài này quá bởi vì là chị mê sông Đà lắm luôn ấy Thật sự luôn Chị rất là thích sông Đà Bạn nào mà đã học cùng với chị trong các khóa học rồi Thì biết được rằng là chị Hiên cực kỳ thích sông nước <laughs> Thơ thì thích sóng vô cùng Mà về văn xuôi thì thích sông Hương và sông Đà vô cùng tận luôn Thật luôn đấy ạ à. Thế nên là thành ra là khi mà các bạn ấy đã học sông đà cùng với chị rồi thì các bạn ấy thấy dễ hiểu lắm. Thật luôn đấy ạ. Chị nghĩ là các em có thể thử trải nghiệm nhé. Trong cái khóa học 10 ngày sắp tới chị Hiên sẽ chuốt lại toàn bộ kiến thức và chị tin là đầu tháng 6 cũng sẽ là thời điểm cực kỳ hợp lý để các em yêu lại sông Đà và sông Hương từ đầu. Hiện tại thì vẫn đang còn ưu đãi rất lớn về học phí cho khóa học 10 ngày, tặng kèm một bộ học liệu 12 cuốn để các em chủ động học trước đợi đến ngày khai giảng. Thế nên bạn nào chưa đăng ký thì hãy trân trọng cơ hội đang được ưu đãi về học phí nhá. Ok không ạ? À? Để yêu lại từ đầu sông Đà và sông Hương cùng với chị Và không chỉ là sông Đà và sông Hương mà còn là rất nhiều các tác phẩm khác nữa Đúng rồi đấy, chị thấy hay lắm Rồi ok, thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý này, mình sẽ có phần mở bài nhá Nhìn này, đây là phần dẫn dắt này Đó và chị sẽ chỉ ra cái tiến trình mà chị Hiên đã dẫn dắt như thế nào cho bài viết này để các bạn sẽ thấy nhá. Chị đi từ đề tài những dòng sông ạ, như thế này. Những dòng sông hiền hòa thơ mộng hay hùng vĩ mênh mông. Chắt chiêu phù sa nuôi bến bờ xứ sở. Những dòng sông tắm mát vỗ về an ủi, nâng đỡ tâm hồn bằng cái bao dung, mở lòng ngọt ngào của nước. Và rồi, Sông nuôi nấng tâm hồn văn nghệ sĩ Sông dạo những bản tình ca êm đềm Những khúc nhạc mạnh mẽ kiêu hùng Biết ơn những dòng sông để từ đó Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú Để Văn Cao làm trường ca sông Lô Để nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tha thiết chảy đi sông ơi Và để Nguyễn Tuân đã không quản khó nhọc đem sông Đà quần thảo cho những trang viết Không chỉ khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ hung bảo của Đà Giang Nguyễn Tuân với quan niệm về cái đẹp Đến tận cùng đã khắc họa thêm một mặt đầy bất ngờ và thú vị nữa của con sông. Đó chính là vẻ đẹp trữ tình thơ gì ạ, thơ mộng của sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà, đặc biệt được thể hiện qua trích đoạn. Đó, phải nêu được trích đoạn ra nhá. Chúng mình ơi, chúng mình phải nêu được trích đoạn ra nhá. Ok chưa các bạn nhớ chưa nào? Được không ạ? À? Các bạn nhớ chưa nào? Phải nêu được trích đoạn ra nhá nhiều bạn chị thấy là làm bài là không có nêu được cái này đâu mà trong khi rõ ràng là trên cái đề bài người ta lù lù người ta trích cái trích đoạn nhưng không không thích này em không thích cho vào đấy ừ em không thích cho vào đúng không thế thì cô cũng không thích cho điểm đấy <laughs> trêu là như thế thôi đùa với nhau một tí là như thế thôi nhưng mà giống như là một cái sự nhắc nhở cho các bạn ấy đấy là các bạn sẽ phải chú ý là đề bài mà đưa ra cái gì thì chúng mình sẽ phải chú ý là đưa vào cái đó nha thì ở đây bên cạnh đấy thì cũng có rất là nhiều bạn chỉ có nhắc đến người lái đò sông đà thôi mà các em lại không chú ý giúp chị một điều đó là chúng ta còn phải nêu ra được cái gì nêu ra được cái yêu cầu nữa ở đây yêu cầu là gì ạ là cả phải yêu cầu nâng cao các em cũng phải nêu ra chứ thế thì cái yêu cầu nâng cao ở đây là gì là gì ạ đây ạ cũng từ vẻ đẹp của sông đà trong đoạn trích ta một lần nữa thấy rõ tình cảm tha thiết mà Nguyễn Tuân đã dành cho quê hương, đất nước của mình. Ok chưa ạ? Được không nào? Đấy, đơn giản thế thôi, mở bài bao gồm dẫn dắt đặt vấn đề. Thật ra thì cũng có rất là nhiều hướng khác các em có thể đi. Đi từ Nguyễn Tuân này, đi từ những thông tin về Nguyễn Tuân này, hay các bạn đi từ ờ, những cái nhận định về người lái đò sông Đà, những nhận định về Nguyễn Tuân có rất nhiều cách đấy ạ. Ok chưa nào? Hãy nhớ nhá, có rất nhiều cách đấy. Và các bạn hãy chú ý giúp chị Hiên nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần thân bài. Đương nhiên là phải có luận điểm một tác giả tác phẩm. Cái này vì sao lại cần thì chị sẽ giải đáp ở trong khóa học 10 ngày nhá. Thật ra về bản chất là chị cũng đã giải đáp cho các bạn ở trong các khóa học của chị Hiên từ đầu năm rồi. Nhưng mà hẹn chúng mình trong khóa học 10 ngày để giải đáp kỹ càng hơn. Nhưng các bạn cứ định hình cho chị là ở trong phần thân bài sẽ có các luận điểm sau. Luận điểm số 1 là tác giả tác phẩm, vị trí đoạn trích. Nếu đề bài có đoạn trích Luận điểm số 2 đó chính là luận điểm phân tích. Và đây là gì ạ? Đây là cái luận điểm rất là quan trọng, chiếm số điểm nhiều nhất. Ok chưa ạ? Tiếp theo đó chính là luận điểm giải quyết cái yêu cầu nâng cao. Được không ạ? Tiếp theo đó chính là cái luận điểm về gì ạ? Luận điểm về à, khái quát cái đặc sắc nội dung và đặc sắc nghệ thuật. Chúng mình nhá. Thì đấy là những cái nội dung mà các em sẽ chú ý giúp cho chị là sẽ có bốn cái luận điểm như thế. Chúng mình nhá, chúng mình chú ý giúp cho chị Hiên nhá. Chúng mình sẽ có bốn cái luận điểm như thế nhá. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ có luận điểm đầu tiên là về tác giả tác phẩm này. À, yêu lại từ đầu full tác phẩm chuẩn luôn. Hoàng Lan đã đăng ký khóa học 10 ngày chưa? Đã đăng ký khóa học 10 ngày của chị để gặp chị trong khóa học 10 ngày để yêu lại từ đầu full tác phẩm chưa? Để có những cái nguồn năng lượng thật là tốt sẵn sàng cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới chưa? Hẹn gặp à, hẹn gặp bạn nhỏ trong khóa học 10 ngày của chị Hiên nhé. Được không ạ? <laughs> Rồi ok. Thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý giúp chị này, chúng ta sẽ có này luận điểm số 1 nhé. Chị nói luôn. Thật ra như bình thường chúng ta nói rằng là phải là tác giả tác phẩm. Nhưng mà mình có nhiều cách để mình viết mà. Cái này quan trọng là do cái sự diễn đạt của mình mà, đúng chưa? đâu phải lúc nào thì các bạn cũng cũng cần phải nói về Nguyễn Tuân trước khi nói về người lái đò sông Đà đâu. Ở đây chị chọn một cách khác là chị đi từ người lái đò sông Đà. Sau đó chị mới nói vào Nguyễn Tuân. Thì ở đây các bạn sẽ xem chị Hiên viết như nào nhá. Đối với luận điểm đầu tiên này nhá, các bạn sẽ thấy này, chúng ta có ở đây, được không ạ? Đó chính là đây, các bạn sẽ chú ý này. Người lái đò sông Đà là bài tùy bút được in trong tập Sông Đà hoàn thành vào năm 1960 của người phu chữ Nguyễn Tuân. Ồ ồ, cái này rất quan trọng nha. Đó là trong năm sáng, đó là nói về gì ạ? Nói về cái nói về cái hoàn cảnh sáng tác ấy thì mình phải nhớ được đó là năm nhá. Ok chưa ạ? Đó là năm nhá. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều đó là cứ nhắc tới hoàn cảnh sáng tác thì quan trọng nhất phải là năm sáng tác. Nhiều bạn còn bị nhầm lẫn mà bây giờ chị nói thật đó Bây giờ chị nói thật là có nhiều bạn đó Bị rơi vào một cái trường hợp là còn không cả nhớ được năm sáng tác các tác phẩm cơ Kiến thức nền cảm giác cứ như là Là bong bóng ấy Có thể vỡ tan bất cứ lúc nào <laughs> Có đúng thế không? Những cái lời mà chị nói vừa rồi có đúng với rất nhiều người ở đây không? Là kiến thức nền cứ như là bong bóng ấy Có thể vỡ bất cứ lúc nào không? Học hành cái kiểu đấy thì điểm cao thế nào được Mà cứ mong đợi là phải chín, chín cộng cơ 8 cộng cơ Thế nhưng mà học kiến thức nền còn đang mông lung như một trò đùa Nhắc đến năm sáng tác của các tác phẩm mà cũng phải nghĩ mãi Rồi cuối cùng là đoán mò ấy, thì điểm cao kiểu gì Sự thật thì mất lòng Vấn đề là như vậy Các em mà không tập trung học thì điểm không cao thì các em cũng phải chấp nhận thôi Cuộc sống nó là như thế Kết quả tốt thì sẽ chỉ chờ đợi những người chăm chỉ em phải hiểu là như vậy Nhá Ok đúng <laughs> Rồi đấy Tự nhìn nhận đi để mà thay đổi đi Được chưa nào Tự nhìn nhận để mà thay đổi đi Ok chưa ạ? Rồi, thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Đấy nhá Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng lớn xa xôi vào năm 1958. Không chỉ để thỏa mãn cái thú tìm kiếm miền đất lạ, cho thỏa niềm khao khát xê dịch, mà chủ yếu để kiếm tìm chất vàng 10, chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng 10 qua thử lửa ở tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên miền núi sông hùng vĩ thơ mộng đó. Vì thế mà sông Đà nói chung và bài tùy bút người lái đò sông Đà nói riêng đã cho ta cảm nhận về diện mạo của một nhà văn Nguyễn Tuân. Ô ồ, đây chính là cách nối vào nha các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Có phải lúc nào mình cũng cần phải nêu về Nguyễn Tuân trước đâu? Ở đây là tôi nêu về gì ạ? À, ở đây là tôi nêu về gì? Tôi nêu về người lái đò sông đá trước mà Sau đấy thì tôi mới nêu về Nguyễn Tuân mà Thật ra thì về cơ bản ấy là một trong những cái nhiệm vụ chúng ta cần đạt được Ở trong ba điểm của Bộ Giáo dục khi chúng ta soi chiếu vào Thì chúng ta cần phải làm gì ạ? À, chúng ta cần phải làm gì nào? Chúng ta cần phải nêu được những cái hiểu biết của chúng ta về tác giả tác phẩm. Có rất nhiều bạn hỏi chị rằng cô giáo em thì nói rằng là sẽ làm phần đó ở trên mở bài. Chị thì chị nói rằng là không có đúng và không có sai nha. Đó là cái cách trình bày của từng người thôi. Thế nên cô giáo ở trên lớp làm cũng đúng mà chị Hiên đang làm cũng đúng với một cái mục đích là tôi trình bày được cái nội dung về tác giả và tác phẩm ra thôi. Thế nhưng mà có nhiều trường hợp nếu như các bạn đã đẩy toàn bộ thông tin về tác giả và tác phẩm lên phần mở bài rồi thì các em sẽ không viết luận điểm này nữa. Nhưng ở đây chị Hiên lại chọn cách là chị muốn làm cho cái phần mở bài của chị sáng tạo cơ. Chị muốn có những cái cách dẫn dắt để ấn tượng cơ thì chị sẽ đẩy cái nội dung thông tin này xuống đây. Ok chưa? Hiểu ý chị không ạ? Thế nên không có đúng và không có sai đâu ạ. Tùy theo hình thức trình bày và lựa chọn cách trình bày của từng người thôi nhá. Rồi, thế thì đây, chị dùng cái câu này để dẫn vào Nguyễn Tuân này, được không ạ? Đây nhá. Khát khao được hòa nhịp với đất nước và cuộc đời này, không giống như Nguyễn Tuân của trước cách mạng tháng 8. Con người chỉ muốn xê dịch cho khuây khỏa cảm giác thiếu quê hương. Sông Đà nói chung và người lái đò sông Đà nói riêng còn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân. Uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, bộn bề nhằm tìm cho ra chữ nghĩa xác đáng nhất, có khả năng làm lay động nhiều người đọc nhất. Bắt đầu nói về trích đoạn nhé, đừng quên cái ý này, một ý rất nhỏ thôi, nhưng các bạn cũng nên chú ý. Trích đoạn nó sẽ trở thành một cái kết nối để mình bắt đầu đến với cái đoạn tiếp theo á. Em nhá, nó sẽ trở thành một cái đoạn kết nối để mình tiếp tục đến với cái đoạn tiếp theo á. Nhớ chưa nào? Rồi, Nhận đây ạ, trích đoạn trên nằm ở phần miêu tả vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà, được tác giả nhìn nhận qua nhiều góc độ từ đó mang đến cho ta những khám phá mới mẻ. Ví dụ là như vậy. Thế thôi. Được chưa ạ? Hiểu không? Hiểu mở bài và luận điểm một đó, hiểu thả tim chị Hiên xác nhận cái. Các bạn hiểu không ạ? Chúng mình hiểu không ạ? Làm đề với chị xong là cảm thấy mình biết làm liền à? Tự nhiên thấy là bị ước gì ngày mai kiểm tra ra và cái bài này chắc mình sẽ làm được nhiều lắm Mình sẽ viết được nhiều lắm <laughs> Bởi vì một trong những cái tiêu chí đầu tiên mà chị luôn hướng tới Khi mà đồng hành cùng với các bạn là các bạn phải hiểu đã Bởi vì nếu như các em không hiểu thì chị cũng sẽ sẽ giảng lại mà Trong các khóa học đều là như thế Nếu mà em không hiểu thì chị sẽ giảng lại Kể cả trong khóa học 10 ngày là một cái khóa học nước rút cũng như thế Không hiểu là phải giảng lại Đến khi nào yêu được nó thì thôi ôm được nó thì thôi <laughs> Trên tinh thần phải thế nó mới sụp sôi chứ lại Rồi ok, tiếp tục thân bài nhá Chị bỏ phần này đi, chị không làm nữa Chị không làm cái phần này nữa Bautovsky đã từng quan niệm cái phần này chị không cho vào nữa Chị nói luôn Được không ạ? Đây, chị bỏ cái phần này đi Thích thì các em cho vào thôi Lý luận văn học thêm tí thôi Còn các em có thể viết luôn như này cũng được Có nhiều lựa chọn mà mình phải khai thác những cái bài mẫu chứ Đúng không? Đây nhá Người nghệ sĩ ấy hay mình thay bằng gì? Nguyễn Tuân đi Đúng không? Đã đi đến tận cùng để tìm hiểu để đưa vào trang văn của mình những thông tin chính xác về hình tượng sông Đà. Cái này thì các bạn phải đọc toàn bộ về tùy bút sông Đà thì các bạn mới có thông tin để các bạn đưa vào được, được không ạ? Đây, sông Đà đây, cái phần này thì là cái phần khái quát về sông Đà trước thôi. Chúng ta cũng không cần phải quá nặng nề Đây ạ, dẫn vào hình tượng và giới thiệu hình tượng con sông Đà Không cần quá nặng nề bởi vì phần quan trọng nhất là chúng ta phải phân tích cái trích đoạn cơ Thì chị sẽ lướt nhanh phần này nhé Trong khóa học 10 ngày chị sẽ nói cụ thể hơn Đây ạ, Nguyễn Tuân đã không ngại nhọc công dò đến ngọn nguồn lạch sông, truy tìm đến tận nơi gốc tích, khai sinh ra dòng sông Đà, đây phần này, được không ạ? Và nhận ra một đặc điểm riêng biệt nhất của con sông Đà được thể hiện qua lời đề từ. Lời đề từ này thì có trong ngữ liệu này. Chúng thủy giai đông tẩu, đà giang độc bắc lưu có nghĩa là mọi dòng sông đều đổ theo hướng đông duy chỉ có con sông Đà là chảy theo hướng bắc. Chi tiết ấy đã cho ta thấy sự khác biệt của dòng sông này. Và chính cái điểm đặc, đặc biệt đó, độc đáo đó đã cho ta thấy là gì ạ? Nó rất phù hợp với tạng văn, tạng người của Nguyễn Tuân. Có lẽ cũng chính vì thế mà mới có một nhận định rằng Nguyễn Tuân và sông Đà độc đáo tìm độc đáo đó, mình phải biết những cái câu chốt cho từng cái đoạn nhỏ mình phải ấn tượng mà. Hiểu chưa? Các em hiểu chị chưa? Nhá. Đúng rồi. Bất cứ trích đoạn nào mình cũng nên có một cái đoạn viết nhỏ để giới thiệu qua về con sông Đà làm một cái chất dẫn để vào phân tích cái phân tích cái cái cái trích đoạn ở phía trên, được không ạ? À? Em nhớ chưa? Khi mà viết chốt ấy, nên chọn những cái từ ngữ ấn tượng, đập thẳng vào những cái gì ạ? Và những cái giác quan của người đọc luôn vào trực giác của người đọc luôn, vào cảm xúc của người đọc luôn. Thế thì mới tốt được. Ok chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng phân tích cái đoạn trích này nhé. Các em ơi, chị nói thật là cái này bây giờ mà để nói về phân tích đoạn trích thì nó dài lắm. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn hiểu là như thế này. Trong thơ ấy thì nó rất là rõ ràng bởi vì nó đã được chia ra thành các câu thơ. Đúng không ạ? Thế nhưng các bạn cũng nhớ giúp chị một điều rằng là trong văn xuôi cũng thế chúng ta cũng có thể chủ động chia thành các ý và lần lượt đi phân tích các ý đó. Các em nhá, Các em hiểu chị không? Thế thì ở đây chúng ta cũng phải chia ra thành các ý. Các em hiểu chưa? Ví dụ nhá, với cái đoạn trích trên này này các em phải chia được. Ý số 1 là cái câu này là thể hiện cái góc độ quan sát đúng không ạ? Về con sông Đà. Gọi tên được nó ra như thế. Thì một lát nữa làm nó mới dễ được Hiểu chưa ạ? Được không ạ? Rồi nhá Thế xong bắt đầu là đây Hình ảnh tiếp theo là ý số 2 Là hình ảnh con sông Đà là giống như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo Và nói về gì ạ? Cái đặc điểm vẫn là cái sự cáu kỉnh Vẫn là cái hung bạo của con sông này Đúng không? Thế nhưng mà hãy chú ý này Cái này mình có phải viết sâu không? Trong lúc mà mình viết văn thì mình phải có ý mình lướt Có ý mình sâu chứ Thì ý nào mình cũng đi sâu phân tích tỉ mỉ từng chữ một Thì thì cuối cùng là là là viết kiểu gì tất cả đều như nhau à Phải có những cái ý nó nổi bật Phải có những cái ý nó hay hơn chứ Đúng chưa? Ok chưa? Thế thì cái ý nào là ý hay? Đây này, ý số 3 nhá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 và cuối cùng đó là chúng ta có một cái sự khẳng định được không ạ? Ý số 5 ở đây chưa bao giờ tôi thấy sông Đà là sông đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra mà đổ mực Tây vào gọi bằng một cái Tây Tây Tây láo léo cứ rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Đây là một cái sự khẳng định đấy. Một cái sự khẳng định của phủ định đấy ạ. Phủ định cái việc là không có con sông nào, con sông Đà chưa bao giờ là tên là con sông đen cả. Đó thì các bạn sẽ sẽ hết sức chú ý giúp cho chị Hiên cái này nhá. Các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị Hiên cái này nhá. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có này. Phân tích thôi, chia ý rồi thì phân tích từng ý một thôi, có gì đâu. Ý nào ba ý cuối là mình sẽ trọng tâm, đúng không? Hai ý trên là mình sẽ viết lướt, được chưa? Ok chưa? Rồi, thế thì ở đây mình sẽ có này. Phân tích hình tượng trọng tâm ở đoạn trích này, bắt đầu này. Này như sau, bắt đầu. Trong đoạn trích được đề cập Nguyễn Tuân dường như đang vẽ ra trước mắt bạn đọc hình ảnh của một dòng sông hiền hòa thơ mộng. Không có vẻ gì là hung bạo dữ dội như trước đó chỉ mấy phút giây đây thôi, kết nối luôn với cái nội dung ở phía trên của ngữ liệu này. Bởi vì cái phần trên các em cũng biết là người ta viết về gì? Viết về hình ảnh con sông đà hung bạo mà, đúng chưa? Người nghệ sĩ ấy không còn dọc theo những sóng, những gió, những thác. Nguyễn Tuân đã đổi cho mình một vị trí quan sát mới lạ hơn, ngồi trên tàu bay và nhìn xuống ý đầu tiên đấy. Các em ơi, Nhớ chưa nào? Đây là ý đầu tiên nhá. Rồi, tư thế và tầm mắt của trong Nguyễn Tuân là điều kiện thuận lợi để thâu tóm toàn cảnh Đà Giang với cảm xúc ngỡ ngàng say đắm trước sự thay đổi hoàn toàn của con sông nếu ở thượng nguồn. Dòng sông Đà là kẻ thù số một của con người thì khi xuôi chảy về phần hạ lưu, lòng sông như được mở rộng ra, con thác không còn nữa. Dòng nước trôi êm đềm hiền hòa qua đôi bờ cây tốt tươi và sông Đà hiện lên vô cùng lãng mạn, thơ mộng và trữ tình. Nguyễn Tuân đã ngắm nhìn miêu tả và khai thác vẻ đẹp của con sông Đà từ chiều kích không gian thời gian bằng tư thế của một người khám phá nhưng đồng thời cũng là tâm thế của một người cố nhân tìm về bạn cũ, một tao nhân đi kiếm tìm những vẻ đẹp đẹp đẽ trong phong cảnh của đất nước quê hương, một người cao khát tình yêu tìm đến với một người tình chưa quen biết. Đó, được không ạ? À? Bắt đầu ý tiếp theo này. Thấy chưa? Những cái ý mà chị bôi đỏ đây là chị đang trích cái dẫn chứng vào đấy. Các em ạ, à, nhá Là chị đang trích dẫn chứng vào luôn đấy Em nhá Đây ạ, à, bấy giờ Hình dáng con sông đà như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo Sự ngạc nhiên của Nguyễn Tuân thể hiện rõ Khi ông không ngờ Con sông đời đời kiếp kiếp làm mình làm mầy với người Tây Bắc Và phản ứng vô tội vạ với người lái đò sông đà bây giờ Chỉ thu bé lại nằm ngay dưới chân mình những cái ý này là ý viết lướt thôi, không phải trọng tâm Thế nên là mình cũng sẽ chỉ viết lướt thôi, nhớ chưa? Rồi, Nguyễn Tuân Liên tưởng đến hình ảnh bản đồ cho rằng những ai quen đọc bản đồ sẽ cảm thấy quen hơn với nét sông tãi ra, lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Và góc nhìn mới đã cho Nguyễn Tuân những cảm giác và liên tưởng đầy thú vị. Bắt đầu này, chị sẽ cho các bạn thấy cái cách mà chị phân tích một cái câu rất là hay ở trong đoạn này nhá. Và có lẽ là chị Yên cũng sẽ chỉ đủ thời gian để phân tích cho các bạn một cái câu đó thôi các em ạ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 chia nhỏ cái câu đó ra một cái câu rất dài ra thành các vế, thành các ý em nhá. Đây ạ. À. Tác giả đã so sánh dáng hình con sông với áng tóc chữ tình. Đã cho ta hình dung ra một dòng sông mềm mại. Bắt đầu nhận định đấy, bình luận đấy ạ. Có hình ảnh rồi thì bây giờ mình phải bình luận, mình sẽ phải xem là ô thế thì bây giờ qua cảm quan của mình thì nó là như thế nào chứ. Thế thì chị tách cái câu này ra trước tiên là chị phân tích cái áng tóc chữ tình này trước này. Đó thì đây, Nhá. Tác giả so sánh dáng hình con sông với áng tóc chữ tình. Đã cho ta hình dung ra một dòng sông mềm mại, uốn lượn qua những dãy đồi, gành thác để làm cho mình trở nên dịu dàng và nữ tính. Bắt đầu viết văn có hình ảnh nhá. Bắt đầu này, nhìn này, nhìn này. Nếu ví, mảnh đất Tây Bắc là một người thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất, thì con sông Đà chính là áng tóc mềm mại trẻ trung thanh xuân của người con gái ấy. Bắt đầu, một hình ảnh so sánh khiến cho ta có đôi chút ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của dòng sông đất nước. Và tất cả những điều ấy được khai triển từ ý tưởng kết nối rất độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân. Các bạn ơi, cái này chị nghĩ không nhiều bạn phát hiện ra được. Nhá. Nếu các bạn không học kỹ và không học sâu kiến thức nền, chị nghĩ cái này không nhiều bạn phát hiện ra được đâu ạ. Chị nói thật, đấy là cái ý tưởng kết nối rất độc đáo của nhà văn khi mà kết nối gắn cái vẻ đẹp của dòng sông vô tri với vẻ đẹp của con người. Các bạn ạ, à, bình thường thì chúng ta thấy là đây nhá, chị phân tích rõ hơn này. Và ở đây chị đang làm một cái thao tác rất cần thiết để có một cái bài viết ấn tượng hơn. Đó chính là cái thao tác so sánh văn học đấy ạ. Hãy nhớ giúp chị nhá. Chị đang làm một cái thao tác mà rất là cần để làm cho bài viết đạt 9 cộng. Đó là so sánh văn học. Đây ạ. Trước đây, trong thơ ca trung đại, Ta chỉ thấy thiên nhiên làm chuẩn mực cho con người. Ví dụ như Nguyễn Du khi miêu tả vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều đã từng viết. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Hay làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Ví dụ như vậy, được không ạ? Thì ngược lại, đến với Nguyễn Tuân, ông đã có một so sánh liên tưởng vô cùng độc đáo đó là gì là lấy vẻ đẹp của con người trở thành vẻ đẹp của thiên nhiên sông đà là thiên nhiên mà áng tóc là vẻ đẹp của con người mà bình thường là đáng lẽ chỉ lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để gán cho con người nhưng không Nguyễn Tuân làm cách khác Nguyễn Tuân lấy vẻ đẹp của con người để gán cho thiên nhiên Thế nên chị mới bảo là sẽ không có nhiều bạn phát hiện ra được cái này đâu Nếu các em không học kỹ và học sâu kiến thức nền Các bạn sẽ rất khó để được đưa ra được những cái lời bình luận như thế Chắc chắn luôn đấy ạ. Được không nào? Rồi tiếp tục nhá. Đây. Ông kéo thiên nhiên lại gần với con người khiến cho người đọc chưa cần đến với sông Đà. Cũng đã có thể hình dung ra được vẻ đẹp trẻ trung thanh xuân của dòng sông Tây Bắc ấy. Thêm vào đó, cách kép các từ của Nguyễn Tuân cũng rất độc đáo. Chữ áng đi với chữ tóc, kết hợp với chữ tình Vốn dị áng thường được đi liền với các tác phẩm nghệ thuật mang vẻ đẹp cổ điển mẫu mực như áng thơ áng văn và cách kết hợp từ ngữ ấy gợi lên trong người đọc nhìn nhận về vẻ đẹp của dòng sông này không chỉ ở vẻ đẹp dịu dàng thanh xuân mà đó còn là một dòng sông mang vẻ đẹp cổ điển mẫu mực. Được không ạ? À? Dáng hình của sông Đà cũng chính là kiệt tác nghệ thuật được tạo nên từ bà mẹ thiên nhiên đất nước, khiến cho không chỉ Nguyễn Tuân mà biết bao nhiêu người biết tới xuyến sao và say đắm một câu văn thật dài, thật đẹp đã được nhà văn viết nên. Điệp từ tuôn dài, tuôn dài, khiến cho người đọc hình dung như mình đang được nhìn thấy một dòng chảy miên man của suối tóc sông Đà. Được không ạ? À? Chảy trôi giữa thiên nhiên đất trời Tây Bắc không nhìn thấy điểm dừng. Chỉ một câu văn duy nhất. Với so sánh liên tưởng và kết hợp với việc sử dụng từ ngữ tinh tế của mình, giờ thì bạn đọc đã hiểu hơn về phát biểu của nhà văn Nguyễn Tuân rằng ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ sáng tạo không nên ăn bám vào những không nên ăn bám vào người khác, giàu ngôn ngữ thì văn sẽ hay. Cũng cùng với một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ có bề thế và kích thước. Có vốn, từ mà không sử dụng thì chỉ như nhà giàu giữ của. Dùng chữ như đánh cờ tướng, chữ nào phải đặt chỗ nào cho đúng vị trí của nó. Văn phải linh hoạt, văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp. Ví dụ thế, đấy đúng một câu đấy thôi. Một cái đoạn chúng ta có thể viết được không? Ok chưa nào? Và tương tự như thế mình lại phân tích các ý tiếp theo Mình phải bình luận chứ Hãy nhớ nha Một trong những cái vấn đề mà các bạn gặp rất là quan ngại khi các bạn phân tích văn xuôi Là các em hay kể Các em hay diễn xuôi Người ta đã là xuôi rồi em lại xuôi nữa Em hay kể lại Đó, chị nghĩ rằng đấy là cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta cần phải để ý Được chưa nào? Và hãy nhớ là tất cả những vấn đề này để yêu lại kiến thức nền từ đầu. Để gì ạ? Nắm bắt lại phương pháp từ đầu. Thì hãy gặp chị Hiên ở trong khóa học 10 ngày. Hãy nhớ là vẫn đang được ưu đãi về học phí đấy. Thế nên bạn nào mà chưa đăng ký đăng ký ngay để một là được ưu đãi về học phí. Thứ hai là để tặng tài được tặng tài liệu miễn phí, nhận học liệu miễn phí luôn 12 cuốn đấy. Được không ạ? À? Đăng ký ngay luôn gặp chị để yêu lại, ôm lại để còn có cái thứ mà mang đi thi để viết cho nó hay chứ. Trên tinh thần như thế nhá Còn ngày hôm nay thì đáng lẽ định là giảng hết cơ Nhưng mà thời gian không cho phép nên chị sẽ tạm thời dừng lại tại đây Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái buổi phát gần nhất Với những cái đề hay hơn hoặc là chị sẽ chữa hoàn chỉnh cái đề này cho các em Được không ạ? À? Trên tinh thần như thế nhá được không nào? Cảm ơn, biết ơn các em rất nhiều vì các em đã có mặt ở đây để học cùng với chị. Và hẹn gặp lại chúng mình trong buổi phát trực tiếp gần nhất nha. Nhớ nhá, tìm hiểu về khóa học 10 ngày đi. Và nếu có thể thì đăng ký đến tháng 6 chị em mình gặp nhau và chuốt lại kiến thức một lần nữa nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye!